Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2021, tức ngày 7 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Thân, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Thân hôm nay là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. 1. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi phương Đông 12 con giáp nói rằng hôm nay tam hợp cục trợ mệnh, vận trình của người tuổi Tý trong hôm nay khá suôn sẻ, công việc cũng tiến triển theo đúng kế hoạch dự tính ban đầu. Tinh thần làm việc phơi phới, con giáp này giải quyết mọi việc trong tâm thế tự tin, lạc quan, làm việc nhàn hạ, suôn sẻ. Lại thêm chính quan nhập cục, người tuổi Tý sẽ không còn mất thời gian để tìm hướng đi cho mình nữa. Công việc hiện tại giúp những chú chuột phát huy được hết khả năng của mình, cơ hội thăng tiến cũng rõ ràng hơn. Ngày kiếm sinh thủy, đào hoa vượng duyên mang tới cho người tuổi Tý những cuộc gặp gỡ nhiều niềm vui. Bạn trẻ trung, hài hòa, biết cách nhập cuộc và gây ấn tượng tốt ngay từ ban đầu, nhưng nhớ là hãy thể hiện sự nghiêm túc của mình để đối phương tin tưởng nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tỵ. 2. Tử vi tuổi Sửu. Thương quan xuất hiện trong vận trình ngày hôm nay của người tuổi Sửu dự báo một số rắc rối xảy đến với sự nghiệp của con giáp này. Sở dĩ tâm trạng của bản mệnh không ổn phần nhiều là do công việc không được như ý. Người tuổi Sửu trong lúc sự ý đã mắc phải sai lầm, khiến cho công việc vốn đang suôn sẻ, trôi chảy bỗng đổ bể, mọi công sức trở nên vô nghĩa, nhưng chưa nên vì thế mà ủ rũ, bạn vẫn có thể xoay chuyển tình thế bằng cách nhanh chóng tìm ra phương pháp khắc phục vấn đề. Ngũ hành tương sinh báo hiệu đường tình duyên thám sắc, người tuổi Sửu có thể lợi dụng cơ hội tốt này để tìm cho mình một người tâm đầu ý hợp, cùng chung bước trên chặng đường đời sau này. Bạn sẽ có những cơ hội gặp gỡ với người khác phái, đừng để lỡ định mệnh của mình. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Hợi, Tuất. Ba. Tử vi tuổi Dần trong ngày chủ nhật này thân dần tương xung, người tuổi dần khó mà tập trung làm việc, hiệu quả công việc giảm đi trông thấy. Đây còn là điểm báo có tranh chấp lợi ích cá nhân. Công việc trì trệ, ứ động vì những xung đột mang tính cá nhân. Làm việc nhóm nhưng lại không đặt lợi ích tập thể lên trên, mạnh ai người ấy làm thì sớm muộn gì tập thể ấy cũng tan rã, bản thân mỗi thành viên đều không có lợi. Thiên ấn xuất hiện giúp cho con giáp này trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết trong các tình huống xuất hiện trong ngày bạn sẽ sớm nhận ra rằng bất kỳ thành công nào đến với bạn đều có sự xuất hiện của trực giác. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Ngày Chủ nhật này, người tuổi mão được chính ấn đưa lối dẫn đường, công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao bởi những đóng góp, cống hiến của mình đối với công việc, bạn không ngần ngại hy sinh lợi ích cá nhân để công việc được hoàn thành tốt đẹp. Đó sẽ là bước đệm để bạn tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp sau này. Hôm nay bạn có thể được giao thêm trọng trách cho mình, tuy cũng rất áp lực nhưng con giáp này vẫn đặt quyết tâm, bạn hiểu rằng tự tin có thể mang tới thêm sức mạnh cho mình. Ngũ hành tương khắc là dấu hiệu cho thấy đường tình duyên của người tuổi mạo khá bất ổn. Bản mệnh đánh mất đi sự hài hòa trong mối quan hệ tình cảm, dễ nảy sinh xung đột với chính người mình yêu. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn Trong ngày Chủ nhật cuối tuần này thân thìn bán hợp giúp người tuổi thìn được lợi về đường tài lộc. Trong chuyện kinh doanh buôn bán thuận lợi, con giáp này tìm được người hợp tác đáng tin cậy, nhờ thế mà không cần phải lo lắng phía sau. Hai người hợp lực cùng làm việc, thu về lợi nhuận không tồi. Thực thần còn mang tới cho con giáp này những nguồn thu khổng lồ. Việc làm ăn kinh doanh thuận lợi, tuổi thìn thu được lợi nhuận vượt ngoài sự mong chờ. Hãy có kế hoạch phát triển lâu dài hơn nữa, Ngày thổ sinh kim, người tuổi thìn nếu còn độc thân thì có thể nhờ công việc mà tìm được người ưng ý. Bạn đừng quên mở lòng mình và chủ động nắm bắt hạnh phúc hơn nhé. Đôi khi vài câu mở lời sẽ giúp ích nhiều lắm đó. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ theo tử vi 12 con giáp ngày mới, hôm nay tỵ thân nhị hợp xuất hiện báo hiệu người tuổi tỵ sẽ có một ngày làm việc hanh thông thuận lợi, Hàng loạt những ý tưởng sáng tạo mới ngập tràn trong đầu, bạn cho ra đời những ý tưởng táo bạo, hứa hẹn sẽ mang về doanh thu lớn cho cả tập thể. Hãy tự tin vào chính sự lựa chọn của mình, sớm muộn gì thành công cũng đến với bạn. Đôi lúc thì kiến xuất hiện có thể khiến cho con giáp này trở nên cứng nhắc, thiếu linh hoạt trong cách xử lý tình huống, lẽ ra có thể giải quyết êm xuôi vấn đề bất ngờ nảy sinh trong công việc nhưng chính vì bảo thủ của bạn mà cuối cùng mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Hỏa khắc kim, người tuổi tỵ phải gánh chịu những nỗi buồn bởi chuyện tình cảm chẳng được như ý, Người tuổi tỵ không giỏi thể hiện tình cảm nên đôi khi, người ấy giận hơn, trách móc bạn chẳng hiểu người ta. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Tử vi ngày mới cho thấy kiếp tài gây ảnh hưởng xấu khiến các mối quan hệ xã hội của người tuổi ngọ không được tốt đẹp trong ngày hôm nay. Bạn dễ nhận phải sự nghi ngờ của đồng nghiệp. Hãy dùng thực tế để chứng minh sự trong sạch của mình. Bên cạnh đó đường tài lộc của người tuổi ngọ càng ngày càng xa suốt, Tiền bạc trong nhà hao hụt do thói quen mua sắm, chi tiêu thiếu kiểm soát của những chú ngựa. Bạn cần phải thay đổi mình ngay đi. Ngũ hành tương xung, đường tình duyên của con giáp này đang gặp phải những ngã rẽ bất an. Con giáp này không biết phải lựa chọn ra sao để đảm bảo được hạnh phúc mình đang nắm giữ. Người độc thân tuổi ngọ không muốn tiến tới một mối quan hệ mới nhanh tới vậy khi mà vết thương trong lòng còn chưa lành bởi bạn không muốn tự lừa dối bản thân, cũng là lừa dối đối phương. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi Ngày Chủ nhật cuối tuần này, người tuổi mùi gặp họa thương quan khiến công việc hiện tại có phần trì trệ. Tất cả là bởi con giáp này chưa đủ tập trung vào việc mình làm nên dễ mắc sai lầm. Dường như bạn đang có những ảo tưởng về năng lực thực sự của bản thân. Con giáp này cứ ngỡ một mình mình có thể hoàn thành được mọi việc trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng không ngờ lại khó khăn hơn bạn nghĩ nhiều. Đừng ngần ngại nêu ra yêu cầu được giúp đỡ nhé.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 thiên tài chỉ lối dẫn đường, chỉ với nghề tay trái cùng chút tài lẻ thôi mà con giáp này thu được không biết bao nhiêu tiền bạc về tay. Con giáp này vốn là người thông minh, lanh lợi, làm đâu chắc đó, công việc lúc nào cũng hanh thông, ổn thỏa. Hơn nữa, những chú khỉ có mục tiêu của riêng mình nên không để cho bản thân ngừng bước khi mà chưa đạt được mục tiêu đặt ra từ trước đó khiến nhiều người rất nể phục. Ngày kim khí vượng, bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của mình, Kim vượng có thể làm ảnh hưởng đến các chức năng của phổi, khiến bản mệnh có thể gặp vấn đề do viêm phế quản, viêm họng, bệnh về cuộc sống, gân cốt, răng, cơ bắp. Nên thường xuyên rèn luyện để nâng cao sức khỏe. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tỵ, dậu, thìn, 10. Tử vi tuổi dậu. Tử vi hàng ngày 12 con giáp cho biết chính tài nhập cục, nhờ thế mà vận trình tài lộc của người tuổi dậu trong hôm nay khá ổn định. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, bạn là người giỏi tính toán lại phóng khoáng, không chi ly tàn tiện nên càng phát lộc, trung hưởng với những người mà mình cùng hợp tác. Do đó, người tuổi dậu hoàn toàn có thể mua sắm mọi thứ theo ý thích của mình. Tuy nhiên, bạn cũng nên kiểm soát thu chi hợp lý, đừng vì có tiền dùng dình mà tiêu xài hoang phí kẻo đến lúc lâm vào cảnh túng quẫn nhé. Hôm nay là ngày trực định, tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc, tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Người tuổi dậu nên chú ý điều này để tiến hành mọi việc thêm phần thuận lợi giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thân Tuất tương hội, người tuổi Tuất được cục diện này che chở nên chuyện làm ăn kinh doanh vô cùng thuận lợi. Tuy đôi lúc có phần vất vả, không tránh được những gian nan nhưng nhờ vậy mà lợi nhuận thu về cũng không tồi. Thực thần còn giúp cho tình hình tài chính của người tuổi Tuất thêm phần vững mạnh, nguồn thu chính được củng cố, bên cạnh đó nguồn thu ngoài luồng cũng muôn phần sinh động. Đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh tiến hành đầu tư lớn, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng khá lý tưởng nhờ ngũ hành tương sinh vượng vận khí. Nếu còn độc thân, bạn nên chủ động mở rộng mạng lưới xã giao, những chuyện đã xảy ra hãy để nói phai nhạt theo thời gian, đẩy nó vào quá khứ, hãy sống với thực tại để có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Thân, Dậu. 12. Tử vi tuổi hợi. Thân hợi tương hại, công việc của người tuổi hợi gặp không ít trở ngại, trong thời gian làm việc nhưng bạn lại không tránh được việc lo liệu chuyện bao đồng, chính điều này khiến bạn có thể bị khiển trách không nhẹ. Thiên quan còn nhắc nhở người tuổi hợi hôm nay cần phải bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc. Tiểu nhân đang tìm cơ hội để quật ngã bạn, vì thế dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng nóng nảy mà đánh mất lý trí. Ngũ hành tương sinh, may mắn vợ chồng bạn mệnh có tình cảm hài hòa, không còn những khúc mắc như trước đó. Bạn và người ấy đã hiểu hơn về nhau, thông cảm cho nhau những lúc khó khăn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ,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 Thank you.